chào tất cả anh em nhé đây nó là những cái bộ hột bầu cua báo dung rất là chính xác và hiệu quả có thể à, nói đây là cái bộ hột bầu cua báo dung chính xác chuẩn đến 100% khi sử dụng cái bộ hột bầu cua này nó sẽ báo cho chúng ta từng nhịp dung khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được một cái hột bầu cua vào thôi trong ba hột này thì chỉ có chỉ cần anh em đưa được một hột vào và nó sẽ dung cho chúng ta biết chính xác từng mặt một của bộ hột khi nó lên bất kỳ con nào ví dụ như là nó lên con ờ, cua này, nó sẽ dung một nhịp khác bầu nó dung một nhịp khác cá nó dung một nhịp khác gà một nhịp nai một nhịp thế nên khi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp thì anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái bộ hột này chúng ta chỉ cần đưa được một hột vào và kết hợp với lại đây là cái máy bao dung anh em nhé cái máy báo dung này anh em để bất kỳ chỗ nào cũng được để trong túi quần túi áo nhét bất kỳ chỗ nào được khoảng cách đứng từ 5 cho đến 7 mét là máy nó sẽ báo cho chúng ta biết rồi và đây đó là những cái nhịp rung đây là những cái nhịp rung của bộ hột anh em này ví dụ như con bầu này nó sẽ rung hai dài cua nó sẽ rung một dài tôm nó sẽ không rung cá hai ngắn gà một ngắn và nai nó sẽ là một ngắn một dài đây là cái ờ, nhịp rung của nó anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số này tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em đây ờ, với cái bộ hột bầu cua báo dung 6 ờ, mặt này thì cái chip của bộ hột này nó khác với lại những cái chip ngày xưa chip trước kia loại chip trước kia có thể ờ, chỉ sử dụng là xuyên qua thau nhựa hoặc là thau ờ, giấy được thôi hoặc thùng giấy nhưng bây giờ với ờ, thùng nhôm như thế này hoặc là inox thì nó vẫn xuyên qua được chip thì rất là khỏe khoảng cách của anh em đứng từ 5 cho đến 7 mét máy nó vẫn dung cho chúng ta biết và bây giờ tôi sẽ thử cho anh em sóc thử cho anh em xem vài ván để anh em biết cái sự hiệu quả cũng như là tính năng tác dụng của cái bộ hột bầu cua báo dung 6 mặt này khi vào chơi anh em sẽ cầm cái cục dung này và dựa vào những cái nhịp dung này chúng ta sẽ à, chơi bây giờ tôi sẽ để cục dung ở đây và tôi sẽ lắc cho anh em xem dù anh em có sốc mạnh hay sốc nhẹ thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái cường độ dung của nó và rất chính xác tuyệt đối 100% anh em nhé Đó, ờ, bây giờ nó rung hai cái dài anh em nhìn này hai cái dài tất nhiên là nó sẽ có bầu rồi tôi sẽ mở cho anh em xem hai con bầu đúng không anh em đặt một con bầu lên hai con bầu trong hai con bầu này thì có một con bầu là con bầu của chúng ta còn một con nó là hột hên xui tôi sẽ thử cho anh em à, vài trăm nữa bây giờ nó không rung không rung anh em nhìn này không rung chắc chắn là có một con tôm rồi đó một tôm một nai và một cá anh em nhé rất là chính xác luôn tiếp tục không dung tất nhiên vẫn có tôm rồi đó hai con tôm liền hai tôm và một bầu dù anh em có sốc mạnh hay sốc nhẹ anh em có sốc một cái hay là sốc mạnh nhiều cái như thế này đó hai dài tiếp tục có một con bầu tôi khẳng định với anh em 100 trăm sẽ có bầu trong này đó vẫn là hai bầu và một con cá chính xác tuyệt đối luôn tiếp tục hai bầu nữa anh em này hai dài sẽ có bầu đó một bầu một tôm và một gà đó bây giờ là hai cái ngắn anh em nhé hai ngắn tương đương với lại con cá này. anh em nhìn chắc chắn là có một cái cá tôi khẳng định với anh em chắc chắn 100 trăm sẽ có cá một cá một gà và một bầu tiếp tục vẫn là hai cái ngắn tôi khẳng định 100 trăm có cá một cá và hai tôm bây giờ nó không rung không rung chắc chắn là có tôm mà hai tôm và một con cá bây giờ là một cái dài anh em nhé một dài chắc chắn 100 trăm sẽ có cua đó một cua một cá và một bầu anh em thấy nào chính xác tuyệt đối luôn hai cái ngắn tiếp tục lại có cá rồi anh em bao nhiêu tiền tôi sẽ đặt hết vào cửa cá tôi khui cho anh em xem đó hai cá và một nai anh em thấy nào rất chính xác đúng không đó là về cách uh, chơi cũng như cách sử dụng bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bảo quản này đây cái bộ hột này khi nào không chơi chúng ta sẽ kiểm tra mặt nào là mặt con ờ, của chúng ta đây thì không phải rồi hột này cũng không phải bây giờ tôi cũng không nhận ra hột nào bởi vì hột nó rất là nhẹ anh em nhé đây rồi đây còn nai đây một ngắn một dài anh em nhìn này. cái ba hột này thì khi người chơi người ta có cầm thì cái trọng lượng nó nó nhẹ tương đương nhau thế nên rất khó để có thể phát hiện được khi nào chúng ta không chơi nữa chúng ta tắt cái công tắc này đi và con nào đây dù con gà này nó dùng một cái ngắn luôn đó